Đưa cái đó thằng bạn đi. Đưa cái gì đó. chị chào nhá À, ba má có nói lời muốn nói không? Trời ơi, yên nói không? cái gì cũng trước mắt cảm ơn à, quý anh em mình nha à, vui vẻ thật tình dạ, là mấy đứa con nó à, ý nó muốn vậy vui vẻ nha rồi à, dạ, tiếp theo đây là à, đại diện bên nội có những uh, phần quà hay là đôi lời uh, gửi đến uh, dì Dượng Út gì bên nội không dạ con xin mời bác hai ờ, lên sân khấu chúc em sáu chúc em bảy cũng vậy hai năm ba năm tới bảy biết cho à, tại do gia đình tôi à, có lời kính chào à, anh chị em của mình thì à, bạn bè của chú Tiến sáu trong tình à, thân thương có mặt tối hôm nay ở trong bữa tiệc chúc mừng vui vẻ à, cặp quyên ương 45 năm à, cảm ơn bác hai quen trước 5 năm rồi ba dạ và tiếp theo à, là sẽ là đại diện à, bên nội bên bên ngoài có có lời phát biểu và kiểu quà cho ờ, chị dưỡng à, ờ, con xin mời chị năm chị năm cho quà lên cô có sẵn hả nó nói không cho mặt má cầm cầm cầm cầm lên nó micro đầu đạc quá à Đấy. À, hôm nay à, dì Dượng cùng tổ chức à, à, kỷ niệm à, ngày à, 60 năm à, cuộc đời. À, 60 năm cuộc đời nhưng mà 40 năm ngày cưới. À, thôi giờ chị cũng không có gì hơn. À, đây à, cũng à, chị với lại à, à, mấy cháu rồi chú thiếu à, Tám với à, à, bé với và rồi cũng à, nói thôi để tác dụng à, một lũng à, hoa chứ còn lại chút đỉnh này chị cũng gửi để chung em để làm kỷ niệm đi ừ, thôi giờ chị cũng không gì cũng cầu chúc hai em mà sống vui sống khỏe vậy là được rồi à. xui dạ, để trọng rồi vậy thôi lòng à, cảm ơn à, anh chị và quý thông cáo ừ. dạ dạ Đá bên anh không lại chứ Không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, giáo bản của gì Úc à. giờ lại nói đầu tên đi cũng xin đại diện cho cái nhóm thân thương của à, vợ chồng anh Sáu với lại chị Hoa thì à, à, trước mắt á, thì ở nhóm chị em á, mình có cái giỏ à, hoa là kêu bằng là hoa hồng để tượng trưng cho tình yêu được 40 năm và 40 năm cái hoa hồng và cái sự gắn kết rồi cái phần thứ hai nữa đó là anh chị em này là có chút hoàng kỷ niệm mà để cho anh với chị là nhớ mãi là cái cho cái đội nhóm mà thân thương thì đây là có cặp nhẫn nhỏ thôi giờ yêu cầu á là anh sáu á là đem đi tỉa hoa rồi tỉa hoa wow. Chưa nói chiều qua mơ mộng vậy Em quá đã bao nhiêu Bên đây đừng để có có cái không à, rồi bây giờ còn cái phần này bây giờ mình tuyên bố luôn cho mấy chị em biết là 10 triệu gửi cho anh à, sáu với lại chị hoa là mua dầu thơm sức nha mua mùa nào đó mua nha rồi chúc cho đại diện à, thay mặt cho nhóm thân thương là chúc anh với chị là sống vui sống khỏe để cùng nhau đi du lịch với lại nhóm à, thân thương đó nha có hứa không tất cả theo <clears throat> lời chị là thấy hứa là vui vẻ là vui vẻ thôi cảm ơn nhiều nhóm tình viên và cuối cùng mà con xin mời à, ờ, các thông gia của ờ, dì dượng ờ, tặng quà có gửi lời chúc tốt đẹp cho dì dượng Thank <laughs> À, xin chào mấy anh chị nha gia đình các em các cháu hôm nay là ngày kỷ niệm 40 à, năm của à, anh chị rồi thôi không có gì vui xin cầu chúc anh chị sống vui sống mãi với con cháu à, và để tiếp tục ờ, với không khí uh, sôi động của ngày hôm nay thì dạ xin có những phần quà là những lời chúc chúc quen mời ờ, tất cả mọi người ờ, hãy chung lên sân khấu nha khi nào xong cái xong lên luôn okay. chung luôn thì mình luôn Thank you quay lưng lại quay lưng lại mọi người ơi Hãy subscribe một hai ba một hai ba quay lưng lại quay lưng lưng chưa ừ. Ủa gì có giả không con? À, con đâu mà con đâu lại đây con đứa ơi em lại đứa ơi còn bây giờ bị gà con đâu mà biểu coi

cái ờ, micro để anh phát biểu lên chúc người lớn lên vô chụp cái nè u nhiều quá vô đây chụp bói đó nè mở luôn á khẩu trang ra không khẩu trang ra con khẩu trang ra đó chiên dài chụp chụp chụp đâu đâu đâu đây